Xin chào tất cả mọi người, tôi là Phương đến từ cây ờ, bất động sản Phan Thiết. Thì ngày hôm nay là 30 tháng 10 năm 2021, tôi đang có mặt tại xã Tiến thần của thành phố Phan Thiết. Ở phía sau lưng tôi là siêu thành phố biển Nova Gua Phan Thiết với 7 km đường bờ biển và có quy mô đến 1.000 hecta. Thì cái điểm tôi đang đứng đây là cánh đồng tua bin gió mới tại thành phố Phan Thiết. Đây là cánh đồng tua bin gió thứ hai tại thành phố Phan Thiết. Sau cái cánh đồng tua bin gió thứ nhất tại thị xã tiên Nghiệp tại xã tiên Nghiệp của thành phố Phan Thiết và đây là một cái cánh đồng tua bin gió thứ hai hiện tại thì ờ, bên ờ, chủ đầu tư họ đã lắp được 5 cái tua bin gió đây phía sau tôi là những cái tua bin gió đã được lắp đặt có 5 ờ, tua bin gió thì cánh đồng tua bin gió này thì nó nằm ngay tại xã Tiến Thần của thành phố Phan Thiết nó nằm giữa siêu thành phố biển Nova World Phan Thiết và bên này thì có đường ven biển DT 79B đây là một cái tuyến đường ven biển đi từ trong ờ, thị xã La Ghi qua huyện Hàm Thuận Nam và đi ra nối liền với ra ngoài thành phố Phan Thiết. Thì sau đây tôi sẽ quay một cái video để mọi người hình dung về toàn cảnh của cái cánh đồng tua bin gió này. Thì đây là à, dạ. cái ờ, công trình đang thi công những cái tua bin gió tại ờ, xã Tiên Thần của thành phố Phan Thiết. Những cái tua bin gió rất là lớn những cái tôi bình gió này à, đầu tiên này đã được à, đưa vào hoạt động này phía xa xa thì mọi người có thể thấy là siêu thành phố biển Nova Gua Phan Thiết thì cánh đồng gió này nó nằm ở giữa Nova Gua Phan Thiết và đường ven biển DT79B thì đây là một cái điểm check-in mới ở phía sau của Nova World Phan Thiết thì đây là một cái cánh đồng tua bin gió sẽ cung cấp điện và hòa vào mạng lưới điện của quốc gia thì đây là một cái video tôi sẽ quay lại à, cái con đường đi từ trong à, cánh đồng tua bin gió tại à, xã Tiến Thành để đi ra ngoài Nova World Phan Thiết mọi người hãy đón xem nhé